Hello, hello, hello. Hello, teacher. Good evening, <laughs> teacher. Good evening, guys. Hello. Hello, <laughs> teacher. hello. Nice to meet you all. How are you today? You're the guy. like I said in the, last, in the last lesson, I I cut my hair. How do you think about my hair? You know? It's pretty. I, I look so different. I have never looked like this before. I have always um leave my hair like long. Chica, today you are very <laughs> beautiful. Thank you. Thank you everyone. Okay. Uh, con các con còn muốn làm lại cái quiz lần trước không nhỉ? You want to? Yeah. Yeah. yeah. yeah. Đây nè. Ok. Chị bằng giơ tay nói mà. Ủa, bà nói to đấy. Yên lặng yên yên yên lặng một chút nào con ơi. Yên lặng chút ờ. nào. Uhm. cô ta tạm biệt rồi nha. <laughs> tắt tạm một chút nha. Chờ cô một tí. Cô tìm lại cái bài đấy xem nào. Uhm. Nhà nghỉ. quay mất rồi. Đúng rồi. Hey, cô làm mất cái quiz đấy rồi. <laughs> Đâu ấy. Thôi hôm nay cô sẽ dạy trước. Cô cũng, cũng chuẩn bị hai cái quiz rồi con yên tâm. Chỉ là cô định cho con làm lại thôi. Để hôm trước cô chưa kịp chữa ấy. Thôi học cái đã nhá. Hôm trước là làm đến bên này này. Ok. một trước vẽ vui phết nhỉ hôm nào cô sẽ thử làm lại cái đấy xem okay uh, now we are moving on to the next lesson okay it is about vocabulary okay so we have some words in the box so I need you to match them with the suitable picture okay so uh, I need one person to read all of the words in the box for me okay uh, look, Ad, are you here? Anne, okay. hello. So can you read for me all of the words in the box? All of them. Broken, dead, gold, plastic, mm-hmm. Brown. silver, square, wolf, writing, some writing. Okay, very good. Thank you. So I need uh, another one to match the word for the picture A and B for me. Okay. Emma, Emma, are you here? Okay, so first picture A. So what is it? It is wood. It is wood. So what is wood? What is wood? nhận là gỗ ạ. Yeah, of course I know it means gỗ in Vietnamese, but can you explain to me in um, English? How can we find the wood? Where can we find wood? Cô đang gọi bạn nào? Emma có trả lời tiếp cho cô không? Nếu không cô sẽ gọi bạn khác nhé. Ok, bạn nào có thể giải thích cho cô uh, cái từ wood này nhưng mà bằng tiếng Anh cô okay where can we find wood um, okay Lưu Phúc Khánh right you raised your hand right okay các bạn đang spam trong chat à các con Okay, bạn nào có thể nói cho cô Where can we find wood? Chúng ta có thể tìm thấy gỗ ở đâu nhỉ? Lê Hoàng Hải Đăng. Em ơi cô là in the forest. Okay, we can. <laughs> Có nói một câu tiếng Anh không? <laughs> we can find wood in in the forest, right? Okay. Uh, nice job, Emma and Hải Đăng. Okay, first one is wood. How about B? How about B? Thế Vinh, Thế Vinh. cứ phúc khánh lát nữa cô gọi nữa nha ok b hmm, What is the word for the picture B? B. So this is the year 1987, right? Các bạn nghe giọng cô này broken. Okay, yes, C is broken, right? But I'm <laughs> asking about B. okay, thank you Thế Vinh. Coi như bạn Thế Vinh làm trước câu C nhá. Okay, C is broken. Okay, Lưu Phúc Khánh, can you do picture B for me? What is the word? Um, is uh, is a date. A date. All Okay. Very good. So this is the year 1987. Okay, thank you. Um, okay, C is broken. The chair is broken. So it is like out of order. We cannot use it anymore. Okay, and next D. D, what is it? Phan Nguyễn right? Uh, D is uh, silver. D is silver. Okay. Um, where can we find silver? Like everything, like daily things we can see, like uh, what can we make out of silver? Ánh Ngọc. Teacher, I don't know. What what can we made of? What what can we make out of silver? Like this, right? I don't know, teacher. What? We can make ring, rings like or earrings or Ờ, bracelets, right? Chúng ta có à, thể okay. <laughs> chúng ta có thể làm ờ, các cái đồ vật gì từ bạc đúng không nào? Ok, nhẫn này, vòng này rồi hoa tai các thứ đúng không? Ok. Ờ, thầy Vương đang nhắc các con ờ, mở cam lên đi này. Các bạn mà nếu mà mở cam được thì mở giúp cô nhé. Tất nhiên là tôi, cô muốn nhìn mặt các con rồi đúng không? Ok, thank you Ánh Ngọc. Uh, next one, picture E picture y có xem nào bạn nào nào ờ, Minh Dũng Minh Dũng phải không con Minh Dũng are you there Minh Dũng Minh Dũng ơ ờ. bạn nào trả lời đây ạ à. xíu tôi cô định gọi bạn khác rồi ok e what is it e Okay, so we have a food. Last, it, <laughs> yes, yes, yes. Plastic. Plastic. Okay. We have a plastic spoon and a plastic Lego brick, right? You know, if we have a Lego brick on the floor and we step on it, it's like we have gone to hell, right? It's so freaking like hurt, yes. right? <laughs> okay. It is made of plastic, but it hurts. Mm. Okay, thank you, Wing Zhu. Next one, F, picture F. Oh, Wien, right? Are you there? A uh, picture is e, uh, is um, F? E, uh, it is material, right? Mm -hmm. Is F, uh, picture F. Uh, picture F, F what e, uh, is Mm-hmm. Gold. Gold. Gold, right? Okay, so it is uh, metal just like silver, but I think gold is more expensive than silver. Mm -hmm. Okay, so we can both make rings or earrings or necklace or bracelets out of gold and silver. Okay, thank you to Đỗ Um, next one, we have picture G. Uh, Đào Khánh Linh, Đào Khánh Linh. G. So what shape? What shape is it? What shape is it? Picture G. Gạch bớt những cái từ mà chúng ta đã sử dụng rồi nhé. À, Okay, so we have broken, dates, gold, plastic, or wood. Okay, so we have round, square, and some writing left. Okay, what is picture G? I cannot hear you. <laughs> Are you are you speaking? Yes, I'm speaking. Okay, okay. So what is G? What what is the shape? What is the shape of it? Round? Yes, round. Okay, this is, I think it is a mirror, a round mirror, or maybe a dish, hmm, I guess. Okay, thank you, Khánh Okay, I need one more, just one more, and we, and can you do the last two pictures for me, okay? Lê Bùi Phương okay, can you do for me the last two pictures? Is square. Okay, square. The shape is square. Okay, and the last one. We have Okay, some writing. Writing có thể là vừa là vấp in đúng không con? Mà vừa có thể là chữ viết. Okay, some writing. Okay, được rồi. Xong, chúng ta đã xong bài này. Các từ này cô nghĩ là các con <gasps> sang từ silver để viết sai chính giải đây. Trời ơi. Này mình đúng chưa đúng không? Rồi. Ừ. Okay. À, có bạn Huy Trường lớp nè. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học uh, một vài cách để có thể miêu tả. Ờ, uh, ôi, sao nhỉ? Miêu tả đồ vật nha. Ok, the first one. Uh, okay. What's it like? What is like? Cái này thì mình có thể nói, mình hỏi người khác là cái đó trông như thế nào. What is it like? like ở đây không phải là thích đâu không phải là động từ thích đâu mà đây là tính từ giống như nó như thế nào ok what is it like and can you describe it cậu có thể miêu tả nó hậu tớ được không describe can you describe it tiếp theo chúng ta sẽ có cấu trúc là đầu tiên it's cộng với gì nhỉ it's cộng với loại từ gì ok cô cần một bạn đâu đâu đâu, đâu. Uh, bạn Jenny ok đầu tiên ở câu đầu tiên cô cần điền một vài tính từ miêu tả về hình dáng của cái đồ, đồ vật đấy thì con có thể điền được những từ gì vào câu đầu tiên Rồi, câu it's này này dạ, là là hmm. round and round square. and square ok ngoài những tính từ miêu tả về uh, shape về hình dáng thì mình còn có các tính từ như là mới cũ này hoặc là bị vỡ hay là lành lặn đúng không nào ok it's round square broken or old ok next one it is made of ok bạn nào giúp đó giúp cô cái câu made of là cái gì chắc có nhiều bạn cũng chưa biết có bạn cũng sẽ biết đúng không bạn nào biết nó giúp cô bạn là Orona cô vừa gọi con đi <laughs> lại tắt mic đi Hey, uh, à, con thưa cô là chúng ta có thể điền những từ như là gold, plastic or silver. Ok, giỏi quá. Thế cái it is made of nghĩa là gì ạ con? Cô vẫn hỏi con đấy. Con thưa cô là có nó có nghĩa là nó làm từ gì ạ? Đúng rồi, nó làm từ chất liệu gì đúng không? Ok, và mình sẽ phải điền sau đó là những cái chất liệu đó như là gỗ này, vàng hoặc là bạc. Ok, cảm ơn con. Và cuối cùng chúng ta có cấu trúc là it's got gì gì đó on it là mình đang muốn nói đến cái gì à, bạn Ngọc b Ngọc bích Ngọc à ừ, con Bảo Ngọc ở chỗ Bảo Ngọc <laughs> ok con nó ra em ờ. ờ, dài ra một chút cũng được cô sẽ đọc đúng không rồi. rồi câu cuối con sẽ điền được những từ như thế nào vào đây it's, uh, it's got some some writing hoặc là a date on it oh it's got a date or some writing on it. okay Rồi. Ừ, nhiều những kiểu cô nghĩ là nhiều cặp vợ chồng khi mà họ lấy nhau thì họ sẽ khắc cái tên hoặc là ngày cưới của họ vào nhẫn. Đấy. thì cũng có thể là áp dụng những trường hợp này đúng không? Họ sẽ khắc cái năm này, a date hoặc là ngày tháng gì đó hoặc là viết tên của nhau ở trên đấy đúng không? okay It's got a date, some writing, a name, a number on it. okay Rồi cô có một cái hình hình đây này và nó phát hiện được cho cô là cái câu này nó có gì sai sai trái ở đây can you see what's wrong with this sentence okay it's it's missing a word it's missing a word okay I've got a new bed on my bed cô mà đọc lên thì chắc là con biết hết <laughs> không đọc <laughs> cho con nhìn ok uh, Trần Thu Huyền có tìm được giúp cô có cái gì nó sai sai ở đây không em nâng cô là cái câu it's a fruit and it's ờ. not very large enough nó thiếu okay. made it is made of wood Okay, đúng rồi giỏi xong rồi Okay, nhân tiện đây thì cô cũng à, muốn phân biệt cho con là made of với cả made from là như thế nào ok bạn nào đã biết rồi thử giơ tay cô à không đừng giơ tay cô không biết bạn nào giơ tay con có thể nhắn tin ở trong chat được không bạn nào đã biết phân biệt made of và made from rồi thử nói cho cô nghe xem nào các con có thể đọc ở trên bảng nhé bằng tiếng Anh bạn nào đã biết made of và made from khác nhau như thế nào rồi nói cho cô xem nào có thể nhắn vào trong chat không sao im lặng ấy <laughs> im lặng quá made of và made from khác nhau đấy mặc dù là mình đều nói về chất liệu và bảo là nó làm được từ làm từ chất liệu gì nhưng mà người khác ấy made up ờ, cũng là làm từ cái gì mà made for cũng là làm từ cái gì hoàng thu à trần thu huyền trần thu huyền của con nhé rồi ok con thử nói đâu cô nghe xem nào khi cô làm made of thì là chỉ chất liệu được dùng để tạo ra một cái gì đó Ừ. Và khi hoàn thành một cái gì đó và made from thì là chỉ chất liệu được dùng để tạo ra cái gì đó và khi hoàn thành chất liệu đó thì nó chắc là nó sẽ bị biến dạng ạ. À? Ờ, đúng rồi. Giỏi thế, giỏi thế, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giỏi, có học lớp mấy đấy hả Thu Huyền? có học con học lớp 6 á Giỏi thế. Ok, ok. Biết được cái này hơi hơi giỏi đấy. Ok, cảm ơn con. Đây nè made of thì khi mà chúng ta chúng ta nói chúng ta dùng made of khi chúng ta đang nói đến cái chất liệu mà khi đã được biến đổi rồi mình vẫn có thể nhận ra cái chất liệu đó qua cái sản phẩm đấy chẳng hạn như cái nhẫn của cô là bằng bạc cái nhẫn của cô là bằng bạc thì mình nhìn vẫn biết là nó là bằng bạc đúng không sau khi nó biến thành cái nhẫn rồi nhưng mình vẫn biết là nó là bằng bạc nhưng ở bức tranh tiếp theo ấy kìa từ quả nho mà sang chai rượu thì là mình đang không nhận ra được là nó làm từ cái gì nữa đó thì mình sẽ dùng make from ok cô có vài à, ví dụ các con sẽ hiểu hơn đây nhìn cái tranh thì là hiểu đúng không ok nếu như cái ốp điện thoại kia mà được làm bằng gỗ mà mình vẫn nhận ra được nó là bằng gỗ thì là mình dùng biết đâu nhưng mà giấy thì cũng làm từ gỗ đúng không nhưng mình nhìn là giấy mình không biết được mình kiểu nó biến đổi hình dạng rồi ấy mình không thể nhận ra nó được nữa nên là mình dùng with from ok bạn nào copy cái ờ, quả gì vào trong <laughs> chat dài này <laughs> rồi cô cần ờ, cô cần ờ, hai bạn đi cô sẽ cho con viết lên trên này nhá ok cô sẽ cho con viết lên trên bảng hai bạn làm bài này giúp cô bạn nào bạn nào <laughs> có thể làm giúp cô nào cô sẽ phân chia chia đôi cái à, chỗ bảng bên này ra nhá sau đó con có thể viết được nhá đây đi đừng viết vào chỗ của cô bởi vì ở chỗ đấy có đáp án <laughs> được không con viết bên này đúng cô nhá nhắn ít thôi nhắn một lần thôi là cô biết rồi nhắn nhiều thế này sao mà cô biết là ai ai vào với ai ừ, ok cô thấy là bạn là thầy lộc <laughs> phu hô là gì ok cô sẽ gọi là bạn lộc đi lộc ở bên này nhá trong rồi gương mặt thân quen thế này Ô, bạn Huy Hoàng con cứ viết cái gì ở đây vậy con copy tất cả tin nhắn của các bạn con ghép vào ok và bạn Huy Trường đi ok lộc của bên này huy trưởng bên này á các bạn khác à, như thế các bạn trên làm trên bảng cứ tự làm còn các bạn khác cũng sẽ học nhá. ok lộc có thể viết được rồi và huy trưởng có thể viết được rồi thôi nhớ là đừng viết vào chỗ ba chấm của cô á, viết ở bên này thôi đánh số một hai ba bốn năm sáu vào đây Bảo Châu con là học sinh mới à ừ ok con cứ vào đi con cứ vào đi là được rồi ok Ủa, sẽ hỏi từ dưới lên đi xem nào xem nào xem nào cứ hỏi nhá cứ hỏi hỏi được bạn nào thì hỏi nhá võ khả tuệ này võ khả tuệ nhiệm vụ của con không phải là nói đáp án cho cô mà là con hãy nói là con hãy giải thích giải thích nhưng mà không nói đáp án kiểu như là uh, cái ờ, necklace cái vòng cổ được làm bằng vàng mà vàng thì như thế nào đó sau như thế nào đó <laughs> nhưng đừng nói đáp án là con chọn võ khả tuệ hiểu ý cô không ơ bạn lộc phù phù phụ hô đâu rồi thầy lộc Khả Tuệ có nghe cô nói không? Cô vẫn chưa nghe thì con nói. Bạn Lộc mà một lúc nữa mà không làm là cô gọi bạn khác nhá. Gọi bạn khác đấy. Rồi, bạn Khả Tuệ nói giúp cô là câu 1 ý của con như nào? Ơi, bạn Ngọc không được viết ở trên này, lát cô gọi, lát cô hỏi con. Bây giờ cô chỉ dành hai chỗ cho bạn Lộc và bạn Huy Trường thôi. Ok, rồi Khả Tuệ nói giúp cô. Để cố nhắc nhở. Rồi, nhớ là không nói cho cô đáp án mà hãy giải thích thôi nhé thùng gỗ được làm từ vàng ừ mà vàng thì làm sao <laughs> dạ, ừ ông cổ làm từ vàng có biết rồi đúng dạ vàng cứng ừ. dòng cổ cũng cứng thấy bầu cổ cũng cứng <laughs> rồi ok rồi cô hiểu cô hiểu thế là cô biết là con có thể làm đúng rồi đúng không ờ à, đúng rồi giỏi, đúng rồi thế cô biết là con sẽ làm đúng được câu này rồi cảm ơn con thôi một bạn thay bạn lộc đi nào bạn nào muốn ờ, bạn nào bạn uh, ngọc nhá bị phải biết ngọc bảo ngọc đúng không ok viết đi con biết luôn đi Tôi thay tên nhá. <clears throat> bảo ngọc bên này nhá có biết tên con rồi ok cô hỏi câu số 2 này bạn nào giải thích thì cho cô cô nghe con giải thích và cô biết các con làm có đúng hay không ờ, bạn là Hồng Ngân Hồng Ngân à, con có đây không Hồng Ngân có đây không dạ, dạ có ok con đây cô nghe đây câu hai con ờ, ý của con thế nào được nói cho cô đáp án nhé Để cho cô là make from à? không, nói đâu cô đáp án. Ý là con cô muốn con giải thích ý. Cô muốn con giải thích. Kiểu như là nếu mà con chọn make from thì con sẽ giải thích câu đấy như nào vì sao con lại chọn đáp án đấy. Dạ, tại vì phô mai làm từ sữa chứ không phải sữa làm từ phô mai. À. Vì phô mai làm từ sữa chứ không phải sữa làm từ phô mai. Đúng rồi. Đấy cũng là cách giải thích đấy. Đấy cũng là cách giải thích. Made. Made gì nhỉ? made uh, ờ, from đúng không made from thì từ cái từ a có thể thành b nhưng mà từ b thì không trở thành a được đúng rồi giỏi đấy ok cảm ơn con ô số 3 ô số 3 Trần Tuyết Trinh Trần Tuyết Trinh giải thích giúp cô được không dạ. ok con cô không biết là con câu ba con chọn gì nhưng con cứ giải thích cho cô ờ, là cô là ừ. câu số 3 um, wool là len pure wool là len nguyên chất đó. <laughs> len nguyên chất em thấy có đúng vậy uh, lên nguyên chất thì uh, không thể biến được đổi đổi được thành uh, <laughs> ok ok các bạn là ok rồi cảm ơn con nếu mà chưa giải thích được thì lát cô giải thích cho ok rồi cảm ơn con các bạn trên bảng là làm xong rồi đúng không chúng ta có để xem nào để so sánh xem là có đúng cô thấy là số 5 là các con là khác nhau này số 5 số 6 là hơi khác đây này ok số 1 này Ơ, từ từ cho đi rồi tắt cái em đi ok số 1 middle giống như là lúc nãy có bạn à, giải thích rồi đấy uh, khi mà nhìn mình nhìn vào cái vòng cổ đúng không thì mình biết được đấy là làm bằng vàng OK, nó không bị biến đổi gì về chất liệu cả mà có một cách giải thích nữa là vàng thì làm ra vòng cổ nhưng mà từ vòng cổ cũng thể đun chảy nó để tạo thành vàng một lần nữa đúng không đấy có thể tạo thành khối vàng chẳng hạn ở một hình dáng khác tiếp theo cheese is made from milk Ok, cheese is made from milk. Phô mai được làm từ sữa. Thì sữa bây giờ đã được biến đổi về chất rồi. Không còn là sữa nữa mà nó biến thành phô mai. Tiếp theo, ơ sao Bảo Ngọc lại xóa à? Con cứ để đấy. Cứ để các đáp án ở đấy. Ok, my socks are made of pure wool. Tất đúng không? Tất mình nhìn vào thì mình vẫn biết đấy là len mà, phải không? Ok. Rồi, câu 4, 5, 6 vẫn chưa được các con nghe giải thích. Uh, các con giải thích cô nghe thì bây giờ cô gọi tiếp. Bạn uh, Hữu Nghĩa 8B có giải thích được giúp cô không? Cô sẽ mở đáp án luôn. Ok, paper is made from wood. Vì sao lại paper is made from wood? Hữu Nghĩa, Hữu Nghĩa, con cứ trả lời cô đi. Không đúng thì cũng không sao, mà đúng thì càng tốt. Alo, con có đây không? Bạn nào ở đây nhỉ? bạn Aisha thì cô vẫn chưa gọi được con sao 9 A1 luôn hả lớp 9 Ồ, tí tưởng còn đấy nhá rồi ai ai share ok rồi số 4 vì sao lại paper is made from wood cô cần nghe con giải thích ừ. Ừ thì cái cái cái chất cái chất liệu ở trong giấy nó không được lộ ra ờ, ờ đúng khi mình nhìn vào giấy thì mình nó không mình không thể biết được ngay là nó làm từ gỗ đúng không có nghĩa là gỗ đã bị biến đổi hoàn toàn về chất rồi thì mới ra được giấy ok đúng cảm ơn con câu tiếp theo most toys are made of plastic thì cũng như vậy mình nhìn vào đồ chơi và mình biết được nó là bằng nhựa ok và cuối cùng why is made from grapes từ quả nho bây giờ đã bị biến đổi lên men các thứ thì mình mới làm ra được rượu ok xong lúc nãy là bảo ngọc là bị <laughs> bị đảo câu năm câu sáu đúng không ok tên dương bạn huy trường nhá bảo ngọc lần sau để ý hơn tẹo nha con xong rồi cô có một vài quiz quiz quýt quiz, chúng ta lại có quiz cô mở đâu nhỉ trên từ từ chờ cô nha cô nha hơi bị nhiều hơi bị nhiều trong khi chúng ta đang uh, vẫn còn đang nhớ cái cách dùng của biết đâu và made from thì cô sẽ cho con làm bài này nha Rồi các con chuẩn bị máy tính rồi trình duyệt đi để cô copy link vào đây nè. Cô sẽ copy vào trong chat và kể từ bây giờ là chúng ta sẽ không biết cái gì cả để nó đỡ bị spam nha. Rồi các con vô đi. Nếu như con dùng trình duyệt thì như cô dặn này, vào trình duyệt Chrome, Safari gì đó, joinmyquiz.com và nhập code trên bảng 253 539 Ok, xin chào bạn Nguyễn Ngọc Quang. Chơi chim á? Chim à? Ừ, để quiz sau nhá. Các con thích chơi chim à? Chim nó có khác gì không? Nó có hay hơn không? Cô cũng chưa biết. Cô thử một lần mà cô thấy cũng không không được hay cho lắm. <clears throat> rồi bọc bọc bọc bọc nghe rất vui tai chúng ta có bốn năm bốn mươi lăm lần bọc bọc thế thôi <laughs> hôm nay là mình đông nghe bảy bạn luôn cô nghĩ là các con cứ nhớ theo cái ảnh ấy cái ảnh là made from made of mà cô vừa mở cho nền thì là nhớ nhất bởi vì bình thường ấy mình nhìn nhớ bằng hình ảnh rồi <coughs> có bạn tên lâu này ai viết đây đây <coughs> trời đất ơi bạn nào viết đây đây không biết lên bảng linh tinh đâu cả bạn ngọc nữa xóa ngay xóa ngay cô không muốn cấm các con ờ, là kiểu cấm mở mic hay là cấm viết đâu nhưng mà các con phải nghe cô chứ đúng không các con phải ờ, trong lớp mình phải ok rồi đấy cô nghĩ là con nên nhớ bằng hình ảnh ý thì con dễ nhớ hơn chứ mà cô cứ nói là thế nọ thế kia xong rồi có mẹ mẹ thứ thì không nhớ được lâu đâu nhớ bằng hình ảnh là cách nhớ dễ nhất ý các con cứ nhìn đấy từ cái ốp điện thoại thì mà nhìn nhỉ <laughs> à, cái vỡ điện thoại được làm từ gỗ thì mình dùng made of ờ, còn tờ giấy là được làm từ gỗ thì mình dùng made from mình chỉ cần nhớ cái tính chất của nó là được Ok, để uh, chúng ta sẽ bắt đầu vào quiz nha. 52 bạn. Thế <laughs> hơi thiếu thiếu, hơi chưa thiếu. Bắt đầu nha có vẻ không thấy có tiếng gì hơi in hơi nặng big one Okay. Thomas Muller là bạn nào? Uh, lắm nhỉ cố lên bạn khả tuệ nữa cố lên đừng để xa hết <laughs> nào chưa? Hải Đăng ơi, cố lên. Đúng 5 đô liên tiếp rồi nè. Bạn nào lào lại đây. Quý Hoàng sao lại lần nữa. God. Đây nào. Em đúng sai nào nào. rồi size size 30 đúng 29 Ok, xong chưa? Cô dừng lại nhá này Lại Trần Du Huyền này Thomas Muller là nước A đúng không ạ? Minh Châu và bạn Khả Tuệ ừ. Khả Tuệ Red Bull rất là tin tưởng con là sẽ đúng tất cả liên tiếp Nhưng mà thôi, hơi nhiều Rồi Tiếp theo gọi Asia Chia một Hồng Mai Huy Hoàng Huy Hoàng chơi lại như này là Phải có Thiên Hương Lê 2 bọc như này hả? Đây là bạn à cuối cùng là các bạn em Huy à, Hoàng nhá chỉ được tính cái lần đầu tiên con vào thôi rồi bài này thì cô sẽ tạm dừng ở đây cô sẽ chưa chữa hội cho con chơi vật chim nhé rồi chơi chim này sau các con đã rút được kinh nghiệm rồi đúng không kinh nghiệm rồi rồi cho con chơi lại nhưng mà chơi theo chim nha yeah. cho cho tọa nguyện luôn ok không chữa không chữa không chữa xem ờ, bảng tổng sắp thôi ok vì mà bạn thiên hưng lên là bạn nào không phải cô đâu <laughs> trời đất ơi ok trở lại này play again nhưng mà nhưng từ từ cô chưa đổi cô chưa đổi nó về cái dạng chơi khác như là từ để cô xem đừng vào vội không đúng đâu không không đúng cái cô muốn mở đâu trở lại cái này start uh, ờ, classic đúng không classic nhưng mà chưa the team đúng không thử á thử xem như nào á linh này còn linh luôn này ok ok con ơi check check chat check chat check inbox tin nhưng đừng rep nhá tay nhỏ thôi lớp mình ấy từ từ lúc nãy là cô phải chọn số số nhỏ đúng không lớp mình mà 70 bạn là hai nhóm thì hơi hơi ít thế thì chờ cô cô lại làm lại một lần nữa theme này xong rồi cô sẽ chọn ở ờ, đâu nhỉ ờ, hệ number đúng không các con muốn bao nhiêu nhóm chia như nào cho năm nhá năm đi năm sẽ dễ chia name factory participant can only use quizzes generated name show answers off ờ, đi à, được okay. <laughs> power ups show memes rồi bắt đầu ấy bắt đầu bắt đầu <laughs> hơi lâu cô lại copy lại link này rồi con vào lại được rồi hmm. tóc được tóc luộc đi trời đất Yên Hương Lê Real ok con trời ơi bạn nào vậy pha kem Champion tuyết chịu chịu luôn nó phải để tên thật đấy trời ơi bạn ơi bắt đầu được chưa bắt đầu được chưa khi nào mà có khoảng 50 bạn nhá thì cô sẽ bắt đầu nhá nhớ là chúng ta đang chơi theo team thì phải cố gắng vì team của mình đúng không ba mươi sáu bạn à đây nếu như mà vẫn không vào được bằng à, link thì các con lại cho hai quiz đúng không nhập code này là ok 38 bạn rồi nhớ là vào link sau nhé link cô gửi sau mới nhất ấy. link mới nhất điện thoại nó không thấy đâu định vào nhóm chơi cùng mà không thấy điện thoại đâu rồi à? bạn nào giơ tay bạn nào vừa giơ tay có muốn nói với cô cái gì không đối với hai bạn rồi Florentino các con có vẻ thích ờ, đá bóng nhỉ bắt đầu nhá được chưa được chưa để vào thêm bắt đầu á <laughs> bắt đầu bắt đầu bắt đầu hồi nhạc nó cũng vậy harmonic highness, tiny whales, morning owls và brave chicken. Thứ tự thay đổi liên tục mau Plot đã làm xong rồi và vẫn đang xếp thứ nhất. Các bạn có để ý tên của những cái nhóm này không? Nó là kiểu nó là cái tính chất khác hoàn toàn so với cái nhân vật ấy. Kiểu work slot thì con slot lúc nào nó cũng lười, nó cũng ngủ ấy. Thì work slot là con con lười tỉnh táo. Harmonic hay là cái này cũng không hiểu lắm harmonic là kiểu honey à tiny whale thì chắc chắn là không thể được whale là con cá cá voi cá voi là cái động vật dưới nước to nhất đúng không Đấy. cá cá voi chỉ hon morning owls owls là cú đêm mà lại là đây là cú sáng à red chicken là con gà dũng cảm gà rất là gà của đây vẫn đang đợi nhóm morning owls cả nhóm brave chicken nữa cũng sắp xong rồi lần này có vẻ đợi như là cứ làm sai rồi bị thụt xuống á rất rất nhiều vừa định nói Cú tán Nhanh không Cô ơi con không thấy gì hết Con không thấy gì hết là thấy cái gì ạ? con Thấy màn hình của cô á à? chết được Ủa tắt em nó chết được con đấy thì bây giờ Của em đây, của em thật đây không cứ viết ở trong chat đi cô đọc được không viết lên bảng đâu ok morning hours thứ ba này work slot đứng thứ nhất rồi và thứ hai là chúng ta có harmonic highness xem được ờ, là trong nhỏ có những ai không nhỉ có cho cho con hỏi cái gì các con nhắn vào trong chat hộ cô gái được viết lên bảng cô đậu chat đậu viết đi để cô xem nào ok chữ bài nhé Recycle art piece was made from cans and bottles. Art piece là một cái gì nhỉ? Sản phẩm nghệ thuật đúng không? Recycle lại còn recycle. Recycle nghĩa là tái chế. Có nghĩa là mình phải biến đổi cái một cái đồ vật gì đấy. Khi mình tái chế nó thì nó không còn ở nguyên dạng cũ nữa. Nên là mình phải dùng made from nha. Recycle là tái chế. Giống như là mình ờ, tái chế cái giấy ấy để làm thành à, cái đĩa này hoặc là thìa này hoặc túi ni lông này đấy thì mình không nó không còn là giấy nữa đúng không my sweater is made of cotton ok made of áo len của tôi làm bằng chất liệu là cốt tông thì khi mà mình sờ vào cái áo mình vẫn biết nó là cốt tông đúng không nó cũng chưa bị biến đổi hoàn toàn về chất ok paper is made from trees đúng rồi made from phải là made from bởi vì gỗ và cây cối là bị biến đổi thành giấy rồi, nó không còn hình dạng cũ nữa, biến đổi hoàn toàn thành chất rồi. My rain jacket is made of plastic. Made of. Trời ơi, con có nhìn thấy cái áo mưa nào mà sờ vào mà mình không biết đấy là đấy là nhựa không? Ok. My notebook is made of paper. Đây không phải là giấy làm từ cây nữa mà là cái quyển vở của tôi làm từ giấy có nghĩa là nhiều tờ giấy xếp vào nhau làm thành một quyển sách cho nên là không bị biến đổi cái gì đâu đúng không quyển sách thì vẫn là quyển vở thì vẫn là giấy nó được làm nhiều tờ giấy thôi nên mình phải chọn made of nhá có thể made from được biến đổi gì đâu câu đấy lúc mà cô làm cô làm cái đề cô cô cũng hơi hơi phân vân đấy nhưng mà cô nhìn lại ừ, đây là là vở làm từ giấy mà ok uh, it is bread made from whole wheat grains uh, hạt nguyên cám đúng không bánh mì làm từ hạt nguyên cám made from biến đổi biến đổi hoàn toàn my ring is made of gold rồi cái này dễ quá rồi mà vẫn có 13 bạn làm sai nhá và câu tiếp theo cakes are made from milk and eggs khi làm bánh thì chúng ta trộn những cái nguyên liệu này với nhau sau đó còn nướng lên cơ mà đúng không biến đổi hoàn toàn luôn nên phải dùng made from the sculpture was made from old pieces of metal sculpture là tượng điêu khắc metal là kim loại tượng điêu khắc này được làm từ những mảnh kim loại cũ đó phải made from rồi à? không thể made of được biến đổi hoàn toàn rồi my table is made of wood ok rồi thắc mắc gì không các con thắc mắc gì không cần cô giải thích lại cái gì đó không được gọi xem nè ok không biết là nhóm morning hours với gồm những bạn nào mà làm hơi chậm nhá hơi chậm ok thế này Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn xem là bạn nào làm đúng nhiều nhất. Chúng ta các bạn Minh Châu được nhất. Minh Ngọc nè. <laughs> Mai Lan, Huy Hoàng, ok. Thomas Muller, à đúng không? À, Ánh Ngọc, Hồng Mai, Khả Tuệ, Tuấn Minh, Lê Như Ngọc và Tố Uyên. Rồi, rất tốt. Hầu hết là nằm ở nhóm nhóm uh, work slot đúng không? 1 2 3 4 5. Có 5 bạn ở nhóm work slot thì thì đúng rồi ok Tao bây giờ là mấy giờ chúng ta còn 5 phút nữa cơ ok giờ cô có một bài như thế này chúng ta thấy cái tranh trên bảng đúng không bây giờ cô cần một bạn à, có nghĩa là miêu tả cho cô và các bạn một cái đồ vật gì đấy con nhìn thấy trong tranh ấy. và sau đó cô sẽ bật mic cho cả lớp và cả lớp nói cho cô cái đồ vật đấy là cái gì được không tất nhiên là bạn mà miêu tả bạn không được nói là cái gì để cho mọi người đoán đúng không nào ok bây giờ cô sẽ bật mic cho con tất cả các, các bạn nha nhưng mà chưa nói gì bộ để lớp đỡ ồn vậy cô cần một bạn cần bạn đầu tiên chọn một đồ vật gì đấy và miêu tả cái tính chất và màu sắc cái chất liệu của nó cho cô và các bạn nghe để các bạn đoán để, các, để tất cả mọi người trong lớp đều đoán ờ, Nguyễn Vũ Khánh Huyền ừ. rồi con cứ miêu tả đi rồi khi cô đếm 1, 2, 3 sau khi bạn ấy đã nói xong nhá thì cả lớp nói cho cô là cái là cái gì đúng chưa cô không biết là bạn ấy sẽ miêu tả cái gì đó rồi Khánh Huyền ơi con miêu tả đi cho các bạn đoán nhá miêu tả kỹ kỹ chứ uh, ờ. mình có uh, thể một cấu trúc trên bảng này, này it's made of cái gì này nó màu gì này và nó có cái ừ, gọi là hoa văn gì trên đấy hoặc là viết cái gì trên đấy cô không nghĩ là nó làm từ gì đâu cô nên là ừ, nếu nếu là... nếu không biết làm từ gì thì cũng không sao miễn là miêu tả như thế nào cho các bạn um, được it, um, is uh, is red and white dễ không nghĩ có cô back nhưng mà cô đang thấy có Okay, there are two things in the picture that is white and red. I know what to choose. You have to nói xong rồi. It is a bag. Chưa nói xong. Bạn ấy chưa nói xong. Bạn ấy chưa nói xong. Rồi, anh Huyền nói tiếp. Um, it have many a number. Okay, one, two, three. What is it? Clock. Clock. Okay. clock. Is it clock, Khánh Huyền? Clock. Yeah. Describing. Okay. Very good. Okay. I need one more. Rồi, cảm ơn các con. Rồi, đấy chứ nhỉ? Book. Lúc đầu. Kiểu miêu tả sao vậy? Đã nói rồi. Okay. Yes, book. Đến cuối, đến cuối no. khi nào con nói xong ấy, các con nói là that's it. Nghĩa là khi đấy cô sẽ biết là con dừng miêu tả rồi nhá lúc nãy là Khánh Huyền miêu tả là có một cái đồ vật màu đỏ và màu trắng thiếu ấy cô đang bảo là có hai cái đồ cơ mà à, ba đồ đúng hơn là quyển sách này cái cặp và cái đồng hồ đấy là không biết là cái nào đúng không ờ cần một bạn nữa clock rồi ok cô cần một bạn nữa miêu tả giúp cô một cái đồ vật nào đó tú phương này cô đã mở mic cho con hết chưa nhở? mở hết rồi is make of Plastic is what teacher? Không, có con nói đi. Con cứ nói tiếp đi. Is uh, blue and purple and around. Ờ, that's is it. Okay. Vẫn còn đúng không? Con cứ nói tiếp đi. À, con nghĩ là con xong rồi. Okay. Okay, one, two, and three, and what is it? What is the form? Okay. This one, right? Is is that what you are describing, Phương? Yes. Okay, very good, everyone. Okay, thank you. Next one. Một, ok, ok, một bạn nữ, một bạn nữ. Ờ, Lê, chúc anh Lê Nguyễn. Lê Nguyễn, chúc anh đúng con. Con cô đi cô, con định người con nào? Con con là ai đấy? nói tên cô gái bạn nào đấy bạn nào cũng huyền cô khánh huyền đó cô vừa gọi con rồi phải không <laughs> ơ ờ, thúc anh có nói được cho cô không miêu tả cho cô được một đồ vật nào đó không yes đó. it has a it's green and and yellow and huh? in the bed rồi that's it răng Okay, one, two, three. What is it? Blanket. Blanket. Blanket. Blanket. Okay. It is green and it is, it is on the bed and, the, and there are stars on it. Okay. Có thể miêu tả là có nhiều ngôi sao vàng ở trên nó. There are yellow stars on it. Rồi. Very good. Very Bây giờ rồi. Nốt đi. Ra cô cũng muốn nghe con nói. Học thêm một tẹo nhé. Okay. Bạn tiếp theo bạn nào? Bạn nào muốn nói nào? okay. Nguyễn Bình An Nguyễn Bình An có thể miêu tả cho cô và các bạn cái đồ vật gì đó không để các bạn mọi người đoán được không Lúc đấy chúng ta có à, anh kệ là tính tích đây to ờ, có ờ, clock tội ờ. nhá miêu tả bất kỳ cái gì cũng được Okay. Rồi chưa? Ok, cảm ơn bạn Bình An. tôi Cô gọi bạn khác. <laughs> Rồi, ok một bạn nữa, gọi một bạn khác. Bạn nào? bạn nào cô chưa gọi ấy nhỉ đặng ngọc đặng ngọc ok cô gọi bạn ngọc ngọc vào lớp bốn à và lớp giỏi hết rồi ok tao con cứ nói đi mở mic đi is gray Ở ờ ha rồi gì nữa nhiều vào nhiều chi tiết là con in white gray and white yes vừa, vừa trắng lại còn vừa xám rồi gì nữa cô vẫn chưa biết là cái nào yeah. cái <laughs> lời nào không có con phải miêu tả có phải miêu tả cho mọi người đoán có phải miêu tả thật là chi tiết thì mọi người mới đoán được hiểu không vị trí của nó ở đâu này nó làm bằng gì này có cái hoa văn gì trên đó không này <laughs> It's great white. Cô chả biết <laughs> là gì. Sợi có hai mực. Em biết nó là cái gì á cô? Ờ. bạn nào biết là cái gì thì nói thử đoán xem nào. it's in the window. này á, con ý con lời này á. Thế bạn Trúc Anh khoanh cái này có phải là cái con muốn nói không hả Ngọc? Cô không biết. Nếu mà con chọn cái này thì là cái ờ, cushion này theo em thì nó là cái đó à, rồi rồi đáp án của bạn Ngọc là cái cái rèm là cái curtain ok có nghĩa là cái này màu màu màu trắng ấy nhỉ it is white and it's on the window đúng không thì thôi thế là các mọi người biết rồi Ồ, bạn cuối cùng nhá bạn cuối cùng nhá con cô ơi. con là ai đấy con là Arona à Arona rồi ok con rồi con nói đi cho cô càng nhiều chi tiết càng tốt. It's made of wood. It's brown. It's got some toy uh, toy dinosaur on it. Oh, okay. One, two, three. What is it? Table. Table. Paper. Table? Cái này gọi là bàn. Cái này không gọi là bàn. Oh. Rồi, tôi biết là các con nói đến cái gì rồi. Nhưng cái này không phải table. Có thể bạn nào cho cô cái từ đúng được không? bổ chỉ dạ. cái bàn thôi cái bàn thì làm sao mà có ngăn kéo mà kiểu thế này được cô nghĩ là chúng ta nên dùng từ uh, có thể là cupboard này không đúng lắm nhưng mà cô nghĩ là dùng từ closet này thì sẽ đúng này ngăn kéo ấy ok rồi cupboard ừ rồi thôi một bạn nữa đi mình thấy các con vẫn muốn nói lắm bạn nữa nào bạn nào nào Ờ, bạn Nguyễn Phương Thảo nói được cho cô không con? Nguyễn Phương Thảo. Được không? Ok không con? Cô đang nhìn con này. Ok không? Ờ, Mai Lan. Mai Lan vậy. Mai Lan. Mai Lan nhé. Mở mic đi con. Ờ, sao không mở được? cô cho con rồi đúng không sao thấy im ắng nhỉ rồi gọi đức an hộ cô đi đức an đức an con có mở được mic không sao nhỉ sai nhỉ có vấn đề gì không vậy cô thấy im ắng quá tao còn biết đâu dạy online mà thấy mọi thứ nó im ắng ấy sợ nhưng mà sao cô không mở được mic của các con nhỉ võ khả tuệ con thử mở mic của con đi xem nào à, rồi bạn bạn Cassie bạn khả tuệ nó nói cho cô cái đầu cuối cùng nè lớp học uh, sắp phải kết thúc rồi is a column is blue and uh, yellow is round. Uh, is in the floor. On the floor. It's on the floor. Ah, okay, okay. So mm -hmm. everyone, what is it? Rainbow. No, rainbow is not on the floor. The mat. The mat. Uh-huh. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Giỏi đấy. The carpet. Đúng rồi. Chúng ta có carpet. từ như sau này. Carpet này hoặc là math này và rock cũng được đó ok giỏi con ơi ok ok rồi rất giỏi rất giỏi tuy nhiên đã 9 giờ hơn rồi 9 giờ hơn mai chúng ta còn phải đi học đi làm đúng không ok cảm ơn con đã tham gia với cô ngày hôm nay nha buổi sau thì mai là chiếu cô ạ mát là chiếu mát cũng được cũng dùng được But my teacher. Con cứ nghĩ đi, nước ngoài làm gì có chiếu, đúng không? Nó có thể gọi là thảm mà. Wow. Đấy, chỉ có nước nước mình là cái chiếu được kiểu chiếu che ấy. Đấy thì mình gọi là chiếu. <laughs> Dân tộc Việt Nam đó cô. Rồi. <laughs> Ok con. Rồi ok các con. Cảm ơn con nhé, Bye teacher. Con học dễ. Bye teacher. Bye teacher. Goodbye and good night. Bye. Goodbye, good night. See you. See you all next week. Bye teacher. Bye. Bye teacher. Bye. Goodbye teacher. Mai Lan, mai cô gọi không trả lời cô nhé. đây là Bye teachers again. Ừ, ngủ ngon các con nha, mai đi học nha. Bye teachers. Bye. Thôi cô tắt nha các con. Bye. Ok teacher. <laughs> Ngủ đi các con, mai đi học sớm nhé.